Ờ, tổng quát về cái những cái điểm thần học của phúc âm của thánh ờ, Gioan và lần trước chúng ta đã nói về cái ờ, điểm là cánh trung học ừ. và chúng ta sẽ tiếp tục ngày hôm nay đi một số những cái điểm về thần học của thánh Gioan trước khi chúng ta vào trong cái chương 17 hay là cái ờ, phúc âm và cái chương 17 này nó có một cái nét rất là đặc biệt cho nên chúng ta sẽ dừng ở đó là tương đối là nó, nó lâu hơn những cái điểm khác một chút. Ừ. quý vị đã nhìn thấy cái slide chưa dạ thưa có rồi cha nó còn nhỏ đây ừ. ừ. tám tám quý vị có nghe thấy chúng tôi rõ không rõ và chữ lớn này chưa dạ nghe rõ thì khác với cái ờ, phúc âm nhất lãm nhất là của phúc âm của Matthew thì có một cái đoạn ở trong phúc âm Matthew nói rất là rõ về Chúa thành lập giáo hội. Quý vị có biết là trong phúc âm Thánh Matthew Chúa thành lập giáo hội khi nào? Chương 8 khi Chúa nói bữa tiệc ly có dùng cái chữ giáo hội rõ ràng cái chữ ecclesia đó là giáo hội thì cái sự trao quyền cho thánh Phaolô à, ờ, làm chủ trong giáo hội đúng đó là khi mà thánh ờ, Phêrô tuyên xưng cái thần tính của Chúa là thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa thì ngay sau đó là Chúa Giêsu nói đó là Phêrô con là đá và trên tảng đá này thầy sẽ xây giáo hội của thầy và cái chữ giáo hội đó là rõ ràng là ecclesia tiếng Hy Lạp nhưng mà trong phúc âm thánh Gioan nếu mà chúng ta tìm cái chữ ecclesia đó thì chúng ta sẽ không có thấy thì uh, làm sao mà chúng ta có thể nói về, về giáo hội học theo ờ, phúc âm của thánh Gioan thì đối với thánh Gioan thì chính trong Chúa Thánh Thần mà người ta gặp con đường chân lý và sự sống mà Chúa Con đã đem vào thế gian này như hồng ân của Chúa Cha. nhưng làm thế nào và với điều kiện gì để một người có được Chúa Thánh Thần? Thì câu trả lời của Thánh Gioan thật là đơn giản. Là Chúa Thánh Thần đã ở trong hội thánh. À, chính trong cái lời rao giảng và giáo huấn của hội thánh được Chúa Thánh Thần linh ứng và hướng dẫn mà người ta gặp lời Chúa và như thế là gặp lời hằng sống. Dạ. chân lý giải phóng con người nằm trong cộng đoàn một cộng đoàn hiện hữu như kết quả của việc Chúa Giêsu được đưa lên và cộng đoàn ấy được Chúa Thánh Thần điều khiển. Đây là nhà của Thiên Chúa, trong đó Chúa Con sống với các môn đệ của người trong Chúa Thánh Thần. Lời Chúa được chấp nhận qua đức tin khi được các thừa tác của hội thánh truyền thụ. Ở đây người ta tìm thấy con đường dẫn đến sự sống đời đời và là khởi điểm của sự sống ấy. Thì đó là những cái lời mà tác giả mô tả cho chúng ta biết là tuy là không có cái chữ ecclesia nhưng mà cũng giống như là ở những cái điểm khác không có cái chữ đó nhưng mà nó có những cái hình ảnh để mà diễn tả cái điều đó thì ở đây chúng ta có thể nói đó là cái cách mà Chúa Giêsu thành lập vẫn là giáo hội như thế này à, là ngài thành lập một cái nhóm 12 các tông đồ đó, rồi sau đó thì cứ tiếp tục và được sai đi để mà kêu mời mọi người là đến với Chúa, tin vào Chúa. Và khi mà người ta nghe cái lời của uh, rao giảng đó, thì chúng ta nhớ cái lời mà Chúa Giêsu nói là cái lời của Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Chúa Giêsu chính là cái con đường đó, con đường mà mang đến chân lý và sự sống. Và khi mà họ tin vào Chúa Giêsu thì có nghĩa là họ gia nhập vào giáo hội. Và giáo hội là do Chúa Thánh Thần điều khiển. Chúng ta nhớ là trong uh, ờ, phúc âm Thánh Gioan như chúng ta sẽ tìm ra ở trong chương uh, từ chương 13 cho tới chương 17 là đề cập rất nhiều đến Chúa Thánh Thần. À, Chúa Thánh Thần là ta gọi đó là cái gì? Nó là Paraclete. đó là cái đấng mà bảo trợ. Thì Chúa Giêsu đó là cái người mà bảo trời thứ nhất nhưng mà khi mà Chúa Giêsu về trời thì ngài nói đó là ngài không có để cho các môn đệ mồ côi và ngài sẽ sai thánh thần uh, Chúa đến với lại các tông đồ và chúng ta còn nhớ trước khi mà Chúa lên trời thì Chúa làm cái gì cho các tông đồ Chúa hứa là sẽ ban thánh ban thánh thần xuống. Cái đó ở làng Jerusalem. À. Dạ, à cái dạ, dấu hiệu đó mà chúng ta gọi đó là cái dấu hiệu mà của Chúa Thánh Thần được sai tới là Chúa thổi hơi. Chúa thổi hơi của Chúa vào trong các tông đồ. Chúng ta còn nhớ là ở trong cái cuộc đàm thoại với Nicodemo khi mà dùng cái chữ mà hơi thở nó còn có nghĩa gì nữa gió là và có nghĩa là gió và có nghĩa gì nữa thần khí ờ, là là đặt chuông là thần khí là thánh thần à. chính cái lúc mà Chúa Giêsu lên trời thì Chúa Giêsu đó là gửi cái đấng bảo trợ khác mà Chúa hứa đó là vào trong đó là các uh, tông đồ cho nên là không bao giờ ấy mà các tông đồ đó mà vắng mặt của cái người bảo trợ đó là chúa thánh thần là đã ở trong các ông và chúa thánh thần linh hứng và hướng dẫn các ông để mà các ông hiểu cái lời của chúa và các ông là đi rao giảng những cái lời này cho đó là mọi người vì vậy cho nên là cho một cách là giáo hội đó là đã được điều khiển bởi Chúa Thánh Thần ngay từ khi mà Chúa Giêsu đó là về trời và chính ngài đó là soi sáng hướng dẫn để mà các tông đồ đó là biết cái cách để mà rao giảng và đưa mọi người đến với Chúa cho nên tác giả nó nói đó là đây là nhà của thiên chúa đó là cái cộng đoàn đó là của những người tin vào chúa hay là dưới cái mà hướng dẫn của uh, các tông đồ và trên hết đó là hướng dẫn bởi chúa thánh thần và trong đó là chúa thánh thần đó là điều khiển tất cả mọi hoạt động của hội thánh cũng giống như là khi mà Chúa Giêsu còn sống thì ngài đó là hướng dẫn các tông đồ và đó là mặc khải cho các ông biết tất cả những gì đó là của Thiên Chúa. Cho nên theo đó là một nghĩa là Chúa Thánh Thần đã ở trong giáo hội rồi. Và giáo hội đó là cái giáo hội được Chúa Giêsu thiết lập quý vị hiểu phải không yeah. Ừ. Yeah. Dạ. và người ta gặp gỡ Chúa Kitô trong Chúa Thánh Thần qua việc phụng tự của hội thánh ở ờ, phụng vụ của hội thánh mà cái việc phụng vụ của Kitô giáo thì cần phải được phân biệt một cách nhanh chóng khỏi nguồn gốc do Thái giáo vì quan điểm cánh chung hoàn toàn khác biệt của nó người do thái đó khi mà họ quan niệm về cánh chung đó cho tới cái thời mà của Chúa Giêsu đó là họ quan niệm đó là cái cuộc sống đó. nó có cái cuộc sống đời sau không ừ, không. Có. không không có rồi không nó có, ở trong kinh thánh nhưng mà họ không có hiểu chúng ta hiểu cái điều đó không chẳng hạn như là cái bài giảng của thánh Phêrô đó là nói đó là thánh bệnh đó là đã nói về cái việc mà uh, sống lại và cái cuộc sống đời sau nhưng mà họ chưa hiểu cho đến khi mà thánh Phêrô đó là qua cái bài giảng trong tông đồ công vụ đó là mới cách nghĩa cái điều đó rất là nhiều cái điều ở trong kinh thánh mà người ta đó là chưa hiểu cho tới khi đó mà có người mà đó là à, kéo nó ra để mà làm cho người khác hiểu chúng ta lấy một cái ví dụ đi đó là cái mà Chúa Giêsu là tư tế hay là thượng tế theo phẩm trật Melchizedek đã được nói ở trong cựu ước chưa? Dạ có. Dạ rồi. Bắt, bắt đầu từ sách nào? Tiên tri kệ thế. Dạ no. Sách sáng bắt đầu từ sách sáng thế là đã thế có Abraham nha. Ờ, đã có đó là nói đến là vị thượng tế Melchizedek đã đón Abraham và chúc lành cho ông người ta cũng chẳng hiểu là tại cái ông thầy mà thượng tế mà cái phải đâu cái tên Menki Menkisede này đó là thuộc cái cái dòng họ nào cũng chẳng biết cha cũng chẳng biết mẹ của ông ấy nên như cái là cho tới khi mà tác giả thư do thái đó là kéo nó ra kéo cái Menki CD từ sách sáng thế ra rồi nối với lại đó là Thánh Vịnh 110 khi mà đó là có một cái câu đó là Chúa thượng ngỏ lời với đó là ờ, Chúa, Chúa tôi là con là thượng tế đến muôn đời theo phẩm chặt Menki CD. Đó là cái Thánh Vịnh 110. Nối với lại đó là sáng thế và đó là cách nghĩa đó là cái vai trò làm tư tế của Chúa Giêsu chúng ta nhớ nhá là ở trong kiêu ước đó, là mà làm tư tế đó là phải thuộc dòng họ nào Levi Levi Levi và Chúa Giêsu đó là thuộc dòng họ nào David David Juda là Juda và như vậy làm sao đó mà làm đó là tư tế hay thượng tế được chúng ta có thấy cái điều đó chứ đó. nhưng mà chính chúa chúa cha đó là phán với chúa con đó là con là cái thượng tế đến muôn đời theo phẩm trật men kỳ chứ không phải là theo phẩm trật của lê vi và cái trích tư tế của Chúa Giêsu theo tác giả Do Thái đó là cao trọng hơn là cái chức tư tế của Lê Vi là bởi vì đó cái chức tư tế của Lê Vi đó là không có cái quyền tha tội à, là chỉ có đó là nếu mà có được tha đó là lệ tha những cái tội nhẹ thôi còn cái tội cố tình thì không có được tha chẳng có cái lễ vật nào mà có thể mà tha thứ tội lỗi ở trong cứu ước cho nên khi mà Chúa Giêsu tới đó là ngài là thầy đó là tư tế và đó là ngài chỉ dâng đó cái lễ vật ở đây đó là chính là cái thân xác của ngài và từ đó trở đi đó là ngài là đó là tư tế đến muôn đời theo phẩm trật Melchizedek ta nhớ là cái người mà tư tế đó là cái người làm trung gian giữa thiên chúa và con người đó là họ dâng lễ vật lên cho chúa và họ kéo cái ơn lành của thiên chúa xuống cho con người khi nào chúng ta học về cái uh, thư do thái chúng ta sẽ nói đó là đặc biệt hơn chi tiết hơn về cái điều này ờ, cái điều mà tôi muốn dẫn chứng ở đây đó là cho dẫu là cựu ước đã nói rồi nhưng mà còn hiểu nó hay không là chuyện khác à. cho nên khi mà thánh Phêrô đó mời Chúa Giêsu sống lại ông cứ đọc lại cựu ước nếu mà tôi nhớ không lầm đó là cũng trong đó là sách uh, thánh vịnh không biết là thánh vịnh bao nhiêu đó và nói cho mọi người biết rằng đó là cái mà con người mà sống lại và cái cuộc sống đời sau đó là đã có ở trong đó là cái thánh bệnh ở trong cựu ước rồi mà bây giờ Chúa Giêsu tới là hoàn thành những cái gì mà cựu ước đã nói mà Cho nên chúng ta đã là phải rất là cẩn thận là bởi vì là cái người Do Thái cho tới mà cái thời của Hy Lạp là người ta vẫn chưa có một cái khái niệm rõ ràng về đó là cái uh, sự sống lại và cái cuộc sống đời sau đó họ chỉ có hiểu đó là khi mà một người chết đi đó thì cái người đó sẽ đi vào trong cái chỗ tối tăm gọi là sơ và sẽ không bao giờ mà trở lại trên trái đất này nữa. Đó. Còn cái quan niệm mà sống lại và lên trời và cái cuộc sống đời sau như là Chúa Giêsu dạy đó, thì họ chưa hiểu. Ừ. Cho nên khi mà Chúa Giêsu nói và về đó là Ngài sẽ đi, à, Ngài sẽ đi nhưng mà rồi Ngài sẽ trở lại. Thì họ nói rằng chắc ông này là ông ấy muốn tự tử hay sao. Nên ông mới nói cái kiểu đấy. Tại vì từ trước đến giờ đó, chẳng có ai mà chết rồi mà sống lại cả cho nên chúng ta nhớ đó là chúng ta phải hiểu cái hoàn cảnh lịch sử của người Do Thái để rồi đó khi mà những cái tác giả đó mà họ nói về những cái khác biệt thì chúng ta hiểu đó tại sao mà họ nói nhưng sẽ còn nhiều cái nữa chúng tôi sẽ đề cập đến và khi Chúa Giêsu bảo các môn đề rằng người sẽ không bỏ họ mồ côi nhưng sẽ trở lại với họ trong Chúa Thánh Thần. Đó là chúng ta sẽ đọc ở trong chương 14 từ câu 15 đến câu 21. Người công bố việc hoàn thành vương quốc trong ngôn từ cựu ước song song với nước trời của Luca chương 6 câu 20. Chúng ta mở Luca chương 6 câu 20. Nhờ anh Phú đọc dùm cái câu đó cái. Dạ. Yeah. Đức Giêsu nước mắt lên nhìn các môn đệ và nói Phúc cho anh em và những kẻ nghèo khó vì nước Thiên Chúa và của anh em. Ừ, cảm ơn. Chỉ có một cái câu đơn giản vậy thôi. Nhưng mà Chúa Giêsu đã phân biệt là hai cái nước. Một cái nước là nước của Thiên Chúa và một cái nước là của thế gian này. À, và từ đó chúng ta sẽ thấy đó là cái cuộc sống ở, ở thế gian này đó là cái cuộc sống hiện tại đời này nhưng mà nó còn đó là cái cuộc sống đời sau mà Chúa Giêsu hứa ban cho những cái người mà đi theo Chúa, các môn đệ của Chúa. Ừ. nên chúng ta thấy đó là nó có hai cái nước khác nhau à, và cái cuộc sống đời sau đó, nó là cái cuộc sống mà Chúa Giêsu đã mặc khải đầy đủ cho các ờ, môn đệ và nó khác với lại nó là cái cuộc sống đời này Rồi chúng ta trong cái mùa chay này chúng ta nghe nói nhiều đến cái là nếu mà anh em muốn theo thầy thì bỏ mình đi từ bỏ ý mình đi và vác thập giá của mình mà theo thầy và đó mà ai đó mà muốn đó là cứu mang sống mình thì sẽ mất à. và được lời lãi cả thế gian này mà mất cái linh hồn của mình thì được ích gì cho nên chúng ta sẽ thấy là cái mà phân biệt cái linh hồn và cái nước ở đời này và cái nước ở đời sau đó là rõ ràng không có còn đó là ờ, mờ mờ mờ ảo ảo như ở trong cựu ước nữa và khi tô giáo giờ đây phân biệt mình với hội đường một cách ý thức đến nỗi thánh Gioan nói đến người do thái như xa lạ với hội thánh ta dạ, còn nhớ đó là cái ờ, biến cố lịch sử là họ trục xuất những cái người mà Kitô giáo ra khỏi cái hội đường của họ đó là bởi vì đó là có những cái phong tục tập quán đó là khác nhau có ai mà người nào mà đang nuôi chó đó tắt tắt ấy đi đừng đừng có để cho chúng tôi phải nói nhiều nữa tại sao mà nói như thế vậy mà quý vị vẫn không hiểu à thì chúng ta thấy là để chúng tôi là gọi là đóng à, không cho quý vị này nói quý vị như thế vậy mà quý vị vẫn không hiểu cứ mỗi lần như vậy rồi đi ra đi vào là nó mất bao nhiêu cái thời giờ của của người khác ờ, thì chúng ta thấy là thánh ờ, Gioan đó là đã có cái quan niệm đó là Chúa Thánh Thần là đã ở trong hội thánh rồi và Chúa Thánh Thần làm việc bằng cách đó là cho các môn đề đó là biết cái sự thật và biết cái sự thật toàn vẹn để các tông đồ sau khi mà hiểu biết những cái điều đó thì có thể đó là đi rao giảng cho mọi người và đưa họ đến với Chúa. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng thấy đó là cái hội thánh cái lúc đầu đó là nó chưa có được rõ ràng đó cho nên là uh, các tông đồ đó là cái người mà của cựu ước cho nên là bây giờ không có cái chỗ để mà đó là dâng cái uh, uh, lễ vật đó, cho nên là họ đó là đi vào trong các cái hội đường của người do thái nhưng mà vào trong đó thì họ vẫn là bị đó là kỳ thị và tới cái độ mà họ bị cấm không cho vào trong các hội đường của người Do Thái như là chúng ta đọc ở trong đó là của thánh ờ, Phaolô và thánh Phêrô và vì vậy cho nên là hội thánh là phải tìm cách để mà đó là có là cái nơi riêng của mình và đồng thời đó là có đó là cái người mà lãnh đạo để mà có thể mà tổ chức tất cả những cái biến cố cho nên là hội thánh bắt đầu là có những cái ngày lễ riêng của mình để thay thế cho những ngày lễ của người Do Thái và có cái ngày Chúa Nhật để thay thế cho ngày đó là sa đó là nó vào ngày thứ bảy của người Do Thái cho nên bắt đầu từ đó là chúng ta thấy là giáo hội đó là có những cái ờ, phong tục tập quán riêng của mình ừ. và lúc nãy khi mà chúng ta nói về cái ờ, chức tư tế đó, chúng ta nhớ là theo cái truyền thống của người do thái đó, là muốn dâng lễ vật đó, thì họ phải đi đến đâu đến lên đền thờ đến hội đó là phải lên đền thờ Jerusalem đó là để mà dâng lễ vật và bây giờ nó mà không cần phải dâng lễ vật lên đền thờ nữa là bởi vì tác giả của thư do thái cắt nghĩa là chúa giêsu vừa là lễ vật vừa là tư tế mà vừa là đền thờ cho nên là không cần là phải đi đến đền thờ mà bây giờ đó mà có muốn đi đến đền thờ Jerusalem cũng chẳng có. à, chúng ta nhớ đó là cái chức tư tế của Chúa Giêsu đó là chấm dứt cái chức tư tế đó là theo phẩm trật ờ, Lê Vi của người Do Thái và bây giờ đó là bởi vì Chúa đã thiết lập đó là cái chức uh, tư tế đó là sau khi mà đó là gọi các tông đồ thì đã truyền cho các ông đó là cử hành cử hành cái lễ tế để mà nhớ đến ngài và cái cái mà ờ, lễ tế này đó là nó đặc biệt nó khác hẳn với cái người của người do thái không có thể nào mà bằng cái máu của con vật nữa nhưng mà bằng cái máu của chính Chúa Giêsu cho nên cái lễ vật đây đó là chính Chúa Giêsu và cái người mà dâng lễ vật đó là chính Chúa Giêsu và cái đền thờ đó cũng là chính ngài à, cho nên là bây giờ đó là cái ờ, lễ mà dân đó là có thể ở bất cứ cái nơi nào không cần là phải vào trong đền thờ nữa và bởi vì đó là Chúa Kitô đó là cái người mà tư tế đến muôn đời theo cái phẩm trật Melchizedek mà ngài không có chết cho nên là cái chức tư tế của ngài đó là tồn tại đến muôn đời và cái chức tư tế mà Chúa Giêsu ủy thác cho các tông đồ đó là đó là cái mà thay mặt đó là đại diện cho Chúa Giêsu để dâng lễ tế thôi. Cho nên khi mà chúng ta đó mà dâng thánh lễ thì cái người dâng đó là chính Chúa Giêsu cái linh mục đó chỉ là cái người thừa tác mà thôi Đấy, cho nên đó là nó nó đưa ra rất là nhiều những cái mà giải quyết là nếu mà cái người linh mục đó có tội hay là đó là bị uh, ngăn cản vì cách này hay cách khác thì cái lễ mà chúng ta tham dự nó có thành không thì giáo hội nó là cắt nghĩa cho chúng ta đó là nó vẫn thành là bởi vì cái người dâng lễ đó là Chúa Giêsu còn cái người linh mục nó chỉ là cái người đại diện cái chức linh mục thừa tác mà thôi chúng ta hiểu cái điều đó cho nên là bây giờ đó là thánh lễ có thể dâng đó là ở bất cứ chỗ nào không cần phải đến cái đền thờ của người do thái nữa mà bây giờ chúng ta có đến đó cũng chẳng còn cho nên nhưng nó mới cách nghĩa đó là cái mà cái gì mà đã nói ở trong cựu ước mà đã được hoàn thành bởi tân ước đó thì sẽ đó là kéo dài cho tới muôn đời trong mô tả về bữa tiệc ly thánh Gioan có thể đã phản ánh phục vụ căn bản của Kitô giáo đó là bài giảng rồi cái với cầu nguyện và bữa tiệc thánh thể chúng ta sẽ nghe nói tất cả những cái điều này ở trong Gioan từ chương 13 đến chương 17 ờ, và cái ờ, cái cái ờ, mô thể mô thức mà chúng ta đang là có ở trong thánh lễ bây giờ là cũng là bắt đầu với lời Chúa sau đó là cái bài giảng rồi tới những cái lời cầu nguyện và sau cùng đó là cái bữa tiệc thánh thể và vai trò của phục vụ như việc tái tạo những biến cố của lịch sử cứu độ dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần là một phần chức năng để nhắc nhở cho hội thánh của Thánh Thần. Đây là việc mà thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí, à, trong Chúa Thánh Thần và trong sự thật. Như chúng ta đã nghe ở cái cuộc đàm thoại về với giữa Chúa Giêsu với người phụ nữ ở trong chương 4 ừ. à, khi mà Chúa nói là các ngươi thờ phượng đấng mà các ngươi không biết nhưng mà đến giờ đó là những con người tin là sẽ thờ phượng Chúa trong à, thần khí và trong sự thật và đây là cái lời cầu nguyện nhân danh của Chúa Giêsu thì theo cha Meyer là giáo sư ở Catholic University thì ông nói rằng đó là dù người ta không tìm thấy cái từ ngữ ecclesia là giáo hội ở trong Gioan và mặc dù giáo hội học không phải là quan tâm chính như là thánh Phaolô nhưng mà trong Gioan chúng ta thấy có những cái hình ảnh của hội thánh được dùng chẳng hạn như là đàn chiên và mục tử à, một mục tử và có nhiều con chiên đó. chúng ta đã nghe đó là trong chương 10 là Chúa Giêsu nói là ta là mục tử tốt lành và ta biết các chiên ta và chiên ta biết ta rồi cái hình ảnh cũng trong ờ, cái phần đó ở trong cái phần thầy là cây nho các con là cành và cành nào mà kết hợp cùng cây thì sẽ trổ sinh hoa trái thì mặc dù rằng không có cái từ giáo hội nhưng mà những cái hình ảnh đó nó gợi cho chúng ta đó là cái mà các tín hữu đó là phải quây quần với nhau đó là bên cái người mục tử của mình và các tín hữu phải kết hợp với nhau để mà có thể sinh hoa trái thì ngài nhận xét là cái điều đáng chú ý là từ những hình ảnh này chúng ta không thấy bất cứ quan niệm nào về phẩm chặt hay thứ bậc như được tìm thấy trong hình ảnh thân thể của thánh Phaolô. Nhớ là trong Phaolô đó thì nói đó là Chúa Giêsu là đầu, còn chúng ta đó là thân thể là tay là chân tất cả được hiệp nhất với nhau trong cùng một ờ, thân thể của Chúa. Hơn nữa, mặc dù trong phần lớn tin mừng chỉ có một sứ vụ duy nhất là của Đức Kitô, đó là có một khái niệm về truyền giáo cho toàn thế giới được phát triển lúc Chúa chịu đóng đinh và phục sinh. Hay là cái sứ vụ mà có thể nói đó là quan trọng nhất ở trong tin mừng Gioan đó là đi truyền giáo và làm cho mọi người đó là nhận biết Chúa. Cái đó là cái ý của Chúa Cha cũng là ý của Chúa Con và của Thánh Thần. Và chúng ta nhớ là ở trong đó là Gioan trước khi đó mà Chúa chết thì có cái bảng là viết bằng là ba thứ tiếng do Thái, Hy Lạp và Roma Latin. Nó có cái chữ mà bây giờ chúng ta còn thấy ở trên à, cái thánh giá trên cái đầu chúa là Inri. Inri có nghĩa là đây là vua của người Do Thái. Ie Rex là Israel và người ta đó là phản đối đừng có viết đó là vua nhưng mà người này tự xưng mình là vua nhưng mà ông quan ông nói là cái điều gì ta biết là ta biết không có thay không có thay thế thế bằng những cái uh, câu khác và cái chữ mà viết bằng ba thứ tiếng này đó là ám chỉ cái tính cách phổ quát của mặc khải cứu độ của Chúa Kitô và cái việc thổi thánh thần như chúng ta nói vừa rồi đó là khi mà Chúa phục sinh là Chúa thiết lập hội thánh là Chúa thổi hơi vào trong các tông đồ và nói đó là như Chúa Cha đã sai thầy thế nào thì thầy cũng sai anh em như vậy. Lên đó là những cái mà diễn tả về cái ờ, giáo hội đó là theo đó là ờ, của, của Gioan là, chúng ta tóm lại đó, là khi mà Chúa Giêsu thiết lập các tông đồ đó là cho một cái sứ vụ và ngài biết là khi mà ngài về trời thì phải có cái người để mà hoạt động đó là trong các tông đồ và chúng ta có thể nói đó là cái vòng của các tông đồ thời sơ cai đó coi như là một cái giáo hội thu nhỏ nhưng mà theo cái ý của Thiên Chúa thì muốn cho đó là cái giáo hội đó là nó bành trướng nó to lớn lên dạ, và vì vậy cho nên đó là cái giáo hội là cái vòng của các tông đồ đó có cái nhiệm vụ là phải làm sao để cho cái vòng đó được càng ngày càng lớn đó là cái hình ảnh của giáo hội và cái người mà điều khiển ở trong giáo hội đó là chính Chúa Thanh Thần ờ, nhiều khi chúng ta không có uh, suy nghĩ là cẩn thận về cái sự hiện diện của Chúa Thánh Thần nhưng mà chúng ta thấy đó là tất cả những cái hoạt động ở trong hội thánh đó là đều đó là bắt nguồn từ Chúa Thánh Thần nhất là, đó là đối với cái việc mà rao giảng sự thật thì chính Chúa Thánh Thần chúng ta nhớ đó là trong cái ngày lễ ngũ tuần phải không? Ngày lễ ngũ tuần đó là cái gì nó nó hiện xuống và đậu ở trên các tông đồ như Chúa Thần thì một câu hình lưỡi lửa cái hình lưỡi lửa đó là cái hình ảnh của Chúa Thánh Thần để mà thanh luyện đó là các tông đồ và để làm cho các tông đồ hiểu biết cái sự thật và chúng ta có thấy đó là một cái mà mà biến cố nữa đi theo đó là họ nói cái thứ tiếng khác nhau tùy thánh thần ban cho ừ. nên là chúa thánh thần là hoạt động ngay trong đó là cái vòng giáo hội nhỏ đó là các tông đồ và làm cho nó đó là càng ngày hay là càng bành trướng lên và chúa anh thần chắc chắn là phải làm cho các tông đồ hiểu sự thật là bởi vì đó là các tông đồ đó là sẽ phải đương đầu với rất là nhiều những cái khó khăn của cái thời buổi sơ khai và cần phải có cái sức mạnh để mà vượt qua được. Ừ. Bây giờ chúng ta nói qua cái ờ, chủ thuyết bí tích ở trong phúc âm của Gioan. Lại một lần nữa là chúng ta không có nghe hay là không có nhìn thấy cái chữ mà ở các thánh ký sử dụng. Ừ. Chúng ta có nhìn ờ, tìm thấy cái chữ mà bí tích hay là sacrament ở trong các tin mừng không? Dạ có. Ờ. tìm thấy chỗ nào chị nói cho chúng tôi <laughs> trong bốn tin mừng đấy ờ. có tìm thấy không biết có ở trong thánh tin mừng thánh dọ anh có ừ có chỗ nào chương mấy câu mấy làm phép rửa cho họ hả dân nhìn cha và con và thánh thần cho. cái đó là là, là nhân danh cha và con và thánh thần là bí tích nào rửa tội rửa tội tội không không cái, cái, cái bí tích rửa tội là nó có cần phải đó là là biết cái định nghĩa về bí tích chị cho tôi cái định nghĩa về bí tích coi nào ừ. bí tích định nghĩa nó là như thế nào chỉ là dấu chỉ bề ngoài đó mà dạ. bí tích là những dấu chỉ bề ngoài um, ừ. nói gì là ơn thánh của Chúa xuống trên cái người đó phải nói đó là cái dấu bề ngoài nhưng ờ. mà nó chỉ đó là cái thực tại ở bên trong à, và qua đó đó là Chúa ban ơn thánh cho mình cái mà làm dấu như anh cha và con và thánh thần nó không phải là bí tích ừ, Chúa nói làm phép rửa cho họ cha các con ấy đi khắp thế gian làm phép rửa cho họ làm phép rửa nhưng mà cái dấu ở đây đó là cái nước nó không phải nó là cái mà nhân danh cha và con và thánh thần nó là cái lời nguyện nó không phải là cái dấu nó không phải là nó chỉ cái mà chúng ta nhớ đó là nó phải chỉ là cái thực tại bên trong mà qua đó, đó là Chúa ban cho chúng ta và bây giờ mà chị nói đó là cái mà làm dấu nó chỉ cái bí tích gì nó không phải là bí tích rửa tội bí tích rửa tội mà chị làm dấu nó có thành không dạ thưa không phải có nước đúng đó là phải có cái nước mà qua đó đó là nó chỉ cái thực tại bề trong đó là thanh tẩy đó, cho nên chúng ta đừng nói là cái làm dấu thánh giá nhé nó là bí tích nhé và lại nói đó là bí tích rửa tội thì khi mà sinh con ra khỏi cần mang nó đến nhà thờ chỉ cần đã làm dấu cho nó là nó chịu bí tích rửa tội và chúng ta nhớ là nó chỉ có bảy bí tích thôi và chúng ta đã biết đó là bảy cái bí tích đó là những bí tích nào rồi nhưng chúng ta đừng thêm một cái đó là làm dấu bí tích làm dấu cho nên ờ, khi mà chúng ta nói về chủ thuyết bí tích ấy, là nó không có dùng cái chữ bí tích hay là cái chữ sát bên mình là các thánh ký họ không có dùng nhưng mà đó là từ từ rồi đó là chúa thánh thần ban cho đó là giáo hội hiểu và đã thiết lập đó là không phải là thiết lập mà tìm ra đó là bảy cái bí tích mà Chúa Giêsu đó là đã thiết lập để mà ban ơn thánh cho con người. Là biết là bây giờ đó là chúng ta nhận là không biết bao nhiêu là những cái ơn lành qua các bí tích. Ừ. À, như là bí tích thánh thể là chúng ta nhận ơn lành hàng ngày Tuy nhiên là bí tích rửa tội chúng ta chỉ có nhận một lần nhưng mà đó là cái bí tích quan trọng hay là gọi là cái bí tích khai tâm để cho chúng ta nên được làm con cái của Chúa. Cho nên uh, quan tâm chính của Thánh Gioan là cái bí tích rửa tội hay thánh tẩy và bí tích thánh thể. À. Và các bí tích ấy liên kết chặt chẽ nhất với đời sống hội thánh và là những dấu chỉ yêu Việt của đời sống ấy Chúa Chúa Giêsu lập cái bí tích ờ, thánh tẩy ở trong ờ, phúc âm của thánh Gioan và qua cái biến cố nào Chúng ta còn nhớ cái biến cố mà Chúa nói chuyện với người phụ nữ Samaria cái câu chuyện chính là liên quan đến cái gì vậy cái nước đến nước đó, và chúa nói đó là ai mà uống cái nước này sẽ còn khát nhưng mà nếu mà uống nước mà ta ban thì nó sẽ trở nên một dòng suối mà không bao giờ đó là bị khát nữa rồi Chúa Giêsu lập cái bí tích thánh thể khi nào bữa tiệc ly đó, trong cái bữa tiệc ly nhưng mà cách nghĩa về cái sự cần thiết của bí tích thánh thể là là, là trong chương mấy chương 6 rồi ừ, đúng trong chương 6 đó là sự cần thiết của bí tích thánh thể Nhưng mà Chúa nói đó là nếu mà không ăn thịt Chúa không uống máu Chúa thì sẽ không có sự sống đời đời cho nên chúng ta nhớ đó là khi mà nói đến cái bí tích uh, thánh tẩy đó là phải nói tới nước đó. nhưng mà cái nước nó chỉ là cái dấu bề ngoài thôi còn cái dấu bề trong là nó chỉ đó là cái gì cái thực tại gì là được rửa các, các tội uh, tông truyền và những cái tội Thánh tẩy để trở thành con cái chúa là ta thanh tẩy tất cả các tội lỗi hình phạt và trở thành những cái người con của Chúa và từ cái bí tích đó là sẽ lãnh nhận rất là nhiều những cái bí tích khác nữa đó. cho nên là cái nước nó chỉ là cái dấu thôi và nó chỉ cái thực tại bề trong đó là như thế vậy còn cái bí tích thánh thể đó cái dấu bề ngoài của nó là cái gì bánh và rượu đúng là bánh và rượu và nó chỉ cái thực tại ở bên trong là cái gì là hạnh của Chúa là chính ăn tinh thiên và máu à. Chúa à, và qua đó đó là bí tích nào cũng vậy là nó sẽ ban cho chúng ta những cái ơn thánh à. À, tất cả những ơn thánh như mà trong bí tích thánh thể Chúa nói rõ các ngươi mà không ăn ta là các ngươi không có sự sống nơi các ngươi các ngươi sẽ chết Nói cho nên là có nhiều những anh chị em của chúng ta đó là nhận ra sớm nhận ra đó là cái quan trọng của cái bí tích thánh thể cho nên đó là họ đó là cố gắng bằng mọi cách để mà có thể tham dự cái bí tích này mỗi ngày bây giờ có có cần những cái ơn thánh của Chúa mỗi ngày không? Dạ rất cần. À, nên đó là cái mà cái nhu cầu mà không cần đó là phải đợi khi mà chúng ta về già nhưng mà đó là nó quan trọng khi chúng ta còn trẻ mà chúng ta biết cái tầm quan trọng của bí tích này và cố gắng thu xếp để mà chúng ta có thể tham dự được đó là cái điều tốt nhất là bởi vì chúng ta sẽ có ơn thánh và có nhiều người thì đó là cả cả một tuần một tháng cũng không đến mà để lãnh nhận cái bí tích này thì chúng ta biết là họ cần ơn thánh như thế nào và chỉ vì đó là họ không hiểu thôi và hai cái bí tích này à, các bí tích khác nữa là liên kết chặt chẽ nhất với đời sống hội thánh và là những cái dấu chỉ yêu việt của đời sống ấy ta thấy là cái bí tích nào là nó cũng có cái nguồn gốc ở trong kinh thánh cả à, như là bí tích hôn nhân nó ở chỗ nào của của Gioan vậy tiệc cưới Cana tiệc cưới Cana đúng dạ. trong tiệc cưới Cana và chúng ta nhớ là trong cái đời sống hôn nhân đó, là có dễ dàng mà bị hết rượu không vâng. dễ dễ dạ. dễ rất là dễ ừ. lắm đấy mà nếu mà không có ơn thánh của Chúa thì cái đời sống gia đình có được bảo vệ không? Dạ thưa không. À. Đây chúng ta nhớ là từ đó là nó đi ra đó là nhiều những cái mà bí tích khác nữa. Và cái đời sống hôn nhân đó chúng ta phải hiểu là chúng ta bước vào trong cái đời sống hôn nhân ấy, là chúng ta phải hiểu rằng nó khó khăn như thế nào và không có cái sự can thiệp của Đức Mẹ và cái phép lạ của Chúa thì chúng ta đừng mong ờ, đừng mong bằng cái sức của mình mà nó mà có thể bảo vệ hay là cái đời sống uh, hôn nhân được chúng ta thấy ở xung quanh chúng ta đó là biết bao nhiêu những gia đình đó mà tan nát đó, mà tại sao mà chúng ta vẫn còn sống với nhau cho tới cái giờ phút này nó không phải đó là cái chuyện tự nhiên đâu rồi những cái bí tích khác cũng vậy chẳng hạn như là bí tích sức dầu à, chúng ta tìm thấy đó là cái ờ, nguồn gốc của bí tích sức dầu ở trong sách nào Đây, chúng ta đang là phải chờ cho tới khi chúng ta học về cái sách đó đó là sách gia của B và trong đó nói rõ đó là nếu mà trong các anh chị em mà có cái người mà bị bệnh tật thì hãy đó là xin đó là đại diện của hội thánh cử người tới để mà sức dầu Đấy, thì cái dấu ở bề ngoài nữa nó là cái dầu nhưng mà nó chỉ cái gì ở bên trong ơn chữa lành ơn thánh à, ơn chữa ơn, lành ơn chữa lành à, cho nên là đó là cái mà bí tích mà khi mà trong nhà của chúng ta mà có cái người bệnh thì đầu tiên là chúng ta phải lo cho người đó cái việc đó dạ. nhưng mà trước khi mà lãnh nhận tất cả các bí tích là phải sạch tội nếu mà lãnh nhận bí tích mà có tội thì cái bí tích đó nó có thành không không không Đấy, cho nên là trước khi mà sức dầu đó thì cái người đó phải xưng tội à. nhưng mà nếu mà không nói được đó, thì chúng tôi sẽ ờ, đã là cho phép là sưng ở trong đầu để tôi lòng lành ừ. Ờ, thì chúng ta nhớ nhé là cái bí tích nó là cái dấu bề ngoài để mà chỉ cái thực tại bên trong và qua đó đó là Chúa đổ ơn thánh xuống ơn thánh đó lấy từ đâu vậy lấy từ từ bí tích thánh thần từ từ, từ đến tới thánh thể thánh giá Chúa Giêsu từ cái chết của Chúa Giêsu đây chúng ta phải nói một cách chút là tất cả những ơn thánh là nó đều đến từ cái uh, sự kiện mà Chúa Giêsu xuống thế làm người chết và sống lại cho nên là cái mà hy lễ của Chúa Giêsu đó là cái hy lễ mà quan trọng nhất là bởi vì nó là cái lễ của Thiên Chúa. À, cho nên là không có một cái hy lễ nào mà có thể mà so sánh với lại cái hy lễ của Chúa Giêsu và từ đó là chúng ta nhận được là ơn thánh hết ơn thánh này đến ơn thánh khác nhất là nó là qua bảy cái bí tích chúng ta thấy thánh Gioan đó là đề cập rất nhiều đến bí tích thánh tẩy và bí tích thánh thể à, như là cái sự kiện mà nói chuyện với ông Nicodemo và nói rằng ngoại trừ rằng ông phải được tái sinh lần thứ hai và nếu không đó là ông sẽ không được vào cuộc sở hưởng cuộc sống đời đời và ông đã hiểu sai cái vấn đề mà Chúa Giêsu đang nói là ông nghĩ là ông phải vào lòng mẹ và sinh ra một lần nữa. Nhưng mà Chúa Giêsu muốn nói về cái hiệu quả của cái bí tích thánh tẩy. Thì hai cái ờ, bí tích đó là Thánh Gioan nó là đề cập đến thường xuyên. Tuy nhiên điều này không có ý nói rằng Thánh y Thánh Gioan đã giới hạn đời sống thần linh của hội thánh vào hai dấu chỉ này mà thôi một người còn phải kính trọng sự tăng trưởng và phát triển của hội thánh trong sự hiểu biết của hội thánh về bí tích như cách diễn tả sự sung mãn của ân sủng. rồi mới đọc Thánh thomas về các bí tích, Ngài viết rất là hay. Nhất là về cái bí tích thánh thể và cái bí tích chuyển chức, cái chức vụ tư tế mà Chúa Giêsu đó là chọn các tông đồ và ban cho các ông nữa là cái cái quyền để mà đó là cử cử hành thánh lễ đó, chúng ta nhớ là tư tế đó là cái người mà phải được chọn chứ không có ai đó mà tình nguyện đó là muốn làm tư tế cả ngay cả Chúa Giêsu đó là cũng được là chọn bởi Chúa Cha và đó là đã phòng cái chức vụ tư dạ. tế cho ngài ở trong thánh vịnh 110 nói rằng là con là tư tế đến muôn đời theo cái phẩm chất Melchizedek cho nên các tông đồ đó là được Chúa ban cho cái ờ, cái chức vụ tư tế thừa tác và các ngài phải phải được chọn chứ không phải đó là tình nguyện làm đinh mục là được làm đinh mục và đó là cái dấu ở bề trong đó là cái người mà ờ, đại diện cho Chúa Kitô để mà cử hành các lễ tế. Ơi chúng tôi sẽ ngừng ở đây để cho anh Ban điểm danh. À, à, xin mời anh Ban. Dạ vâng, cảm ơn cha. Mời các anh chị ẩn mưu dùng. Nữa không? Dạ không. Đây, chúng ta chưa có học về bí tích nhưng mà đó là những cái mà quan trọng chẳng hạn như là định nghĩa về cái ờ, bí tích và sau đó là là nói cho chúng ta biết là những cái ơn thánh cần và những cái ơn thánh đó phát xuất từ đâu và như là giáo lý dạy đó là chúng ta có tất cả bảy bí tích nên là nó ờ, bao trùm tất cả những cái mà biến cố chính ở trong cái cuộc đời của chúng ta nên là tới cái lúc nào mà chúng ta cần cái bí tích nào thì phải cố gắng làm sao đó là cho chúng ta và cho những người trong gia đình của chúng ta đó là để được hưởng tất cả những cái mà quyền lợi uh, của cái bí tích đó. Ừ. như chúng ta nói đó là các cái bí tích hay là một cái từ ngữ mà không bao giờ được sử dụng trong tin mừng Gioan và rút cái hiệu quả của chúng từ cái chết hy sinh của Đức Giêsu Kitô. Câu 19 đến 30, chương 19 câu 34. Người là đấng cứu độ không phải chỉ vì được Chúa Cha tuyên xưng là đấng thiên sai, lúc chịu phép rửa bằng nước đây là con ta yêu dấu đẹp lòng ta mọi đại đà nhưng nhờ đã làm tròn sứ vụ của người trong cái chết trên thánh giá là bằng máu ờ, từ cái mà phép rửa bằng nước ờ, cho đến hoàn thành đó là cái chết bằng máu và chính cái chết hay là của là, là đã đổ xuống không biết bao nhiêu là ơn thánh cho con người. Như đối tượng của đức tin, người phải được tuyên xưng như đấng đã đến, không những trong nước mà thôi, nhưng trong nước và trong máu. Từ thứ nhất Gioan chương 5 câu 6. Đối với Thánh Gioan, máu và nước là quy chiếu biểu hộ cho việc tiếp tục làm nhân chứng cho Đức Kitô trong hội thánh. Bà chứng nhân nhờ Chúa Thánh Thần, nghĩa là trong các bí tích thánh tẩy và thánh thể. Lên trong uh, ra mở uh, thư thứ nhất Gioan chương 5 câu 7 rồi chị thi đọc dùng câu 7 và câu 8 luôn. Ừ. ừ Cha chờ con chút. Chương 5. Giờ đọc từ câu 6 đến câu 8. Dạ. Chính Đức Giêsu Kitô là đấng đã đến nhờ nước và máu, không phải chỉ trong nước mà thôi, nhưng trong nước và trong máu Chính thần khí là chứng nhân và thần khí là sự thật. Có ba chứng nhân, thần khí, nước và máu. Cả ba cùng làm chứng một điều. Cảm ơn. Đúng mà để mà một cái sự việc mà có thật đó, là cần bao nhiêu nhân chứng? Dạ ba. Hai nhân chứng. Hai đó là hai nhân chứng là đủ rồi yeah. Dạ. nhưng mà đây đó là có tới ba nhân chứng đó là chúa thánh thần à, ờ, và nước và máu trong cái uh, biến cố mà Chúa Giêsu chịu phép rửa có sự hiện diện của Chúa Thánh Thần không? Dạ, có. Ừ. Có. Thánh ờ, thần à, có sự hiện diện của nước không? Dạ, có. Ừ. và đó là có tiếng chúa cha đã làm chứng à. trong cái mà biến cố mà chúa giêsu sinh thì trên thánh giá có sự hiện diện của chúa thánh thần không để dạ, dạ, có ừ. à, và có máu của chúa đổ ra hay là trong suốt cái cuộc đời đó là có ba cái chứng nhân là luôn luôn là đi theo Chúa Giêsu là ờ, đó là cho là Chúa Kitô là con Thiên Chúa và ngôi lời đã làm người và là đấng ban thịt và máu người để cho thế gian được sống nên cái ờ, chương 6 là cái chương quan trọng và chúng ta đừng quên đó là đọc cái chương đó nếu mà chúng tôi mà chưa mà tôi không nhớ là chúng tôi đã nói với quý vị và về cái chương 6 đọc chưa nhưng mà nếu mà chưa chưa đọc đó, thì chúng ta cố gắng ta kiếm cái thời giờ để chúng ta đọc hết từ đầu đến cuối và chính Chúa Thánh Thần làm cho điều ấy được thể hiện chương 6 câu 63. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần mà hội thánh có thể nhân danh Đức Kitô mà tha tội. Đó là lại là cái ờ, bí tích giải tội nữa. À. Là cô nhớ khi mà đọc cái công thức sám hối không biết là công thức tha tội Không biết có mấy người mà chúng ta để ý đến cái công thức đó không? đó là nhân danh Chúa Thánh Thần đã mà tôi tha tội cho anh nên là nhờ nhờ cái cuộc thương khó và sống lại của Chúa Kitô và nhân danh Chúa Thánh Thần để ta cha tha tội cho con ừ. và các điều kiện của hội thánh được diễn tả trong hình ảnh những cành nho rút nhựa sống từ thân cây nho là một cái hình ảnh về bí tích nối liền với việc Chúa thanh Thần đến. Dạ. Cái hình ảnh mà cây nho và cành nó là một cái hình ảnh rất là cần thiết để mà cho chúng ta hiểu được là cái ơn thánh của Chúa cần thế nào cho cái cuộc sống của chúng ta. Đó, cành nào mà kết hợp cùng cây thì sẽ sinh hoa trái còn cành nào mà lìa cây thì sẽ khô héo liền Đó, và cho chúng ta biết là cái cần thiết của bí tích nó như thế nào nhất là về cái bí tích đó là thanh thể và tính thường xuyên mà nước được nhắc đến trong tin mừng Gioan một phần nào được giải thích bởi việc Thánh Gioan bận tâm với bí tích thanh tẩy cũng như việc Ngài không nhấn mạnh về thịt trong việc nhập thể nếu mà không nhắc đến bí tích thánh thể. À, chương 1 câu 14 hay là nói cho chúng ta chương 1 câu 14 là nói về ngôi lời đã hóa thành nhục thể là hóa thành đó là thịt. À. Nên là cái mà thịt của Chúa qua cái bí tích thánh thể đó, là quan trọng cho cái cuộc sống của con người của mình Nên là cái bí tích thánh thể nó cần như thế nào trong cái cuộc sống thì ừ. chúng ta nhớ rằng Chúa Thánh Thần trên hết là tác nhân thần linh là đấng tiếp tục sự hiện diện của Đức Kitô trong hội thánh của người. Và chúng ta quan sát cách thức mà trong đó Thánh Gioan đã diễn tả cách kiên định, cách vững chắc các việc làm của Chúa Giêsu trong quan hệ với bí tích à, như là người mù từ thuở mới sinh và bánh hóa nhiều. Chúng ta được nhắc nhở rằng bí tích không chỉ là những nghi thức để hội thánh thiết lập để biểu thị ân sủng của Thiên Chúa, nhưng như Thánh Thomas Aquino nói là quy tắc mà trong đó chính Thiên Chúa hành động qua nhân tính của Đức Kitô và hiệu quả của các bí tích là ex opere risti, có nghĩa là nhờ vào những cái việc làm của Đức Kitô như chúng biểu thị điều xảy ra trước hết ở trong Đức Kitô. Thánh Thomas nói nhiều để cắt nghĩa cho chúng ta đó là tại sao có các bí tích và đó là sự quan trọng của các bí tích và cái người mà đó là sinh những cái mà ơn lành cho chúng ta đó là, là ai đây là Chúa dùng hay là con người để mà ban đó là những cái ân sủng của Chúa cho con người hay là qua việc làm của Chúa Kitô và việc làm của tất cả các cái thừa tác viên của hội thánh giờ chúng ta đi đến cái ờ, chủ đề về khôn ngoan ờ, chúng ta đã nói đó là ờ, một phần ở khi chúng ta đề cập đến đó là cái chương thứ nhất của phúc âm Gioan là nói về cái lời cái logo là hiện diện với Thiên Chúa ngay từ đầu và nhờ cái lời của Thiên Chúa và chúng ta đã cắt nghĩa cái lời đó, nó là những cái mà tư tưởng từ trong là thiên chúa và phát ra để mà đó là sáng tạo tất cả mọi sự ở trong vũ trụ đó. thì cái lời mở đầu của tin mừng Gioan là phản ảnh đó là những sách khôn ngoan chẳng hạn như sách châm ngôn chương 8 từ câu 22 đến câu 36 sách khôn ngoan chương 7 câu 22 và chương 9 từ câu 9 đến câu 12. Huấn ca chương 24 từ câu 3 đến câu 22. Trong đó ngôi lời là một quan niệm đối với Thánh Gioan được bắt nguồn từ truyền thống Do Thái nhưng rất giống tư tưởng Hy Lạp. Không chỉ là đức khôn ngoan được nhân cách hóa, nhưng đức khôn ngoan như là ngôi của con một Thiên Chúa và cái cách dịch ở đây từ tiếng Hy Lạp là cái chữ monogenes là của cha Raymond Brown theo sự kiện là con một là cái ờ, đơn nguyên trong tiếng Hy Lạp và Joe Mayer là ông thích dịch cái chữ đơn nguyên đó như là một loại đặc thù hay là loại duy nhất thì chúng ta đã nói rồi hay là cái người do thái cũng như là cái người hy lạp là họ rất là chú trọng đến cái khôn ngoan ừ. và cái người hy lạp như chúng tôi cắt nghĩa cho anh chị em một vài lần là họ tin rằng nếu mà con người biết cái khôn ngoan biết cái khôn ngoan đó, thì có thể là giải thoát mình tự mình giải thoát mình ra khỏi cái thân thể như là chúng ta thấy đó là những cái ông Tom Cruise là nó thuộc về cái cái phái đó là họ nghĩ rằng đó là nó có một cái kiến thức bí mật mà có thể làm được tự mình làm được hay là có cái người nào đó mà mà chỉ cho mình thì mình có thể mình giải thoát cái linh hồn của mình ra khỏi thân xác là bởi vì đối với họ đó là cái thân xác nó là cái gì xấu xa nó là cái ngục tù để mà nó giam hãm linh hồn nó không có cái gì cần thiết cho quan trọng cho con người cho nên là phải làm sao để mà giải thoát nó nhưng mà đồng thời chúng ta thấy người do thái đấy là họ quan niệm đó là khôn ngoan đấy. nó là cái ờ, mà, mà cái cái chất mà có thể đó là hướng dẫn cái cuộc đời con người để mà có thể mà biết quyết định một cái cách khôn ngoan dạ. và chúng ta cũng thấy là thánh ờ, Gioan đó là ngài rất là hiểu về cái sự khôn ngoan của Hy Lạp nhưng mà đồng thời đó là ngài cũng hiểu về cái khôn ngoan truyền thống khôn ngoan của người Do Thái đó và đó là tìm được đó là cái mối liên kết giữa cái tư tưởng và cái lời phát ra à, và cái tư tưởng cái lời đó, đó là chính Đức Kitô nên chúng ta đã đọc ở trong uh, uh, phúc âm uh, của Gioan từ trước từ trước tất cả mọi sự thì đã có ngôi lời và cái lời này thì vẫn ở thiệu cùng với Thiên Chúa và nhờ cái lời này mà muôn vật được tạo thành đó. thì chúng ta đọc cái uh, chương thứ nhất chúng ta sẽ thấy đó là những cái tư tưởng ờ, khôn ngoan được cắt nghĩa như thế nào ở trong mới là truyền thống theo người do thái cũng như là do theo tiếng ờ, theo truyền thống của hy lạp ừ. và thánh Gioan cố tình chọn những từ ngữ để tránh gán tính chất tạm thời cho Thiên Chúa. Ừ. Cái lời của Thiên Chúa đó là cái lời hằng hữu. Nó không giống như là cái lời nào của con người cả. Tại vì cái lời của con người đó là nó thay đổi. Nhưng mà cái lời của Thiên Chúa là không có thay đổi. Đó, và như chúng ta đọc ở trong Isaiah đó là cái lời phát ra nó giống như là mưa từ trời xuống như mưa tuyết từ trời xuống và cái lời nó sẽ không trở về với Thiên Chúa cho đến khi mà nó hoàn tất cái ý định của Thiên Chúa và cái đó là chúng ta thấy là là áp dụng rất là đúng vào Chúa Giêsu ừ. nên là nó không phải là cái mà xảy ra nhiều lần nhưng mà nó chỉ xảy ra đó là có một lần thôi à, và cái ý định của Thiên Chúa là được hoàn thành bởi Chúa Kitô là bởi vì cái lời là là chính Thiên Chúa là Thiên Chúa nhưng mà đã hóa thành cái nhục thể Để chúng ta đọc những cái mà trong ờ, cái chương 1 chúng ta đã thấy những cái điều này Tuy nhiên, Thánh Ký hoàn toàn tách quan niệm này ra khỏi quan niệm của các vị thầy Do Thái là quan niệm chỉ đi đến mức nói rằng đức khôn ngoan là sự rạng ngời và lề luật là ái nữ của Ngài. Khôn ngoan chương 7 câu 25. Và truyền thống Do Thái đó là người ta đồng nhất là cái khôn ngoan với cái lề luật à. tôi nhớ là trong thanh vịnh thanh vịnh 117 đó là là thanh vịnh rất là dài và đề cao đó là cái vai trò của lề luật của thiên chúa và cái lề luật đó là chính là cái khôn ngoan của thiên chúa ừ. là cái là vị ái nữ của ngài nhưng mà chúng ta thấy ở trong Gioan đó là đồng ý đó là cái khôn ngoan của Thiên Chúa với lại lời nghĩa là với uh, Đức Kitô. Ừ. Giống như Đức khôn ngoan trong Kiều ước đối với Thánh Gioan, ngôi lời là nguyên nhân công cụ và là trung gian của việc tạo dựng trong văn chương Talmud là huấn giáo của người Do Thái thì cái chữ lời tạo dựng của Thiên Chúa Memra được coi đó là tạo hóa nghĩa là người tạo dựng một từ thay thế cho danh hiệu về gia về của Thiên Chúa và trong việc nói đến ngôi lời như ánh sáng và sự sống được nghe như ý niệm thánh trinh của ngũ thư, như kho tàng chứa đựng sự khôn ngoan và phát triển tâm linh. Sau đó Ngài nói về ngôi lời nhập thể, rằng người là nước hằng sống. Chương 4 nói với người phụ nữ Samaria và chương 6 nói về bí tích thánh thể. Hai cách diễn tả khác của vị thầy Do Thái của Vũ Thư như lời trợ lực của Thiên Chúa dành cho con người. À, Chúa Giêsu là lời của Thiên Chúa và đã hóa thành con người để mà ở giữa chúng ta. Và chúng ta đã biết đó là cái vị trí của Đức Giêsu của Đức Kitô đó là quan trọng như thế nào ở trong cái cuộc sống của con người. À phải là uống nước của ngài và phải à, là, là ăn chính thịt và máu của ngài và các cái bí tích như chúng ta vừa nói là nói lên đó là những cái mà Thiên Chúa muốn này đó là qua cái bí tích rửa tội để chúng ta được làm con cái của Thiên Chúa và qua cái bí tích thánh thể để chúng ta đó là được ờ, cung cấp cái sự sống từ ngài để chúng ta có thể mà vượt qua được tất cả những cái khó khăn ở trong cuộc sống và đạt được cái mục đích mà Chúa đã tiền định cho mình. Ừ. Nên là cái lời của Thiên Chúa nó không có còn đấy là chúng ta nói cách nào nó không còn cái cách mà nói trừu tượng nữa nhưng mà đó là nó trở thành đó là rất là cụ thể đó, ở trong cái đời sống của con người chẳng hạn như là nước là con người của mình có cần nước để sống không à, và vì vậy cho nên là cái bí tích rửa tội đó nó là cái mà cửa để mà vào trong đó là cái đời sống của thiên chúa cho nên là phải qua cái nước rửa tội và con người mình đó là cũng không thể nào sống mà không có ăn uống ừ. cho nên nên là cần đến cái bí tích thánh thể để mà có thể đó mà, mà hoàn thành tất cả những cái nhiệm vụ của mình ở trên thế gian này cho nên trong cái kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa đó, là cái sự nhập thể của Chúa Giêsu Kitô không thể nào mà thiếu được. Và vì vậy khi Thánh Gioan dùng cái động từ skenun có nghĩa là cắm lều là dựng trại của Hy Lạp để mà gọi tên cho sự hiện diện của ngôi lời trong thế gian. Như là trong chương 1 câu 14 nói đó và người đã trở thành nhục thể và ở giữa chúng ta ừ. thì chắc chắn là có sự ám chỉ về danh từ Sekina có nghĩa là sự hiện diện như một danh xưng thay cho Thiên Chúa khi Ngài tự tỏ mình ra cho dân tộc Do Thái. Văn chương ngộ giáo của Do Thái thời sau này đồng hóa cái sự hiện diện của Thiên Chúa với đức khôn ngoan của Thiên Chúa như là vinh quang, như là ánh hào quang. Cũng thế, vinh quang được gán cho ngôi lời nhập thể là một động lực tương đương với ca mộ, có nghĩa là sự hiện diện hữu hình của Thiên Chúa và được tỏ lộ nơi lều hội ngộ như chúng ta đọc ở trong sách xuất hành chương 40 câu 34 và trong đền thờ. Sách thứ nhất các vua chương 8 câu 11. đây là một lần nữa chúng ta muốn nói đó là những cái cựu ước đó, là nó diễn tả những cái hình ảnh mà nhiều khi đó mà con người của chúng ta không hiểu hết được. À, chẳng hạn như là cái mà biến cố mà 40 năm trong sa mạc và chúng ta thấy cái hình ảnh mà Thiên Chúa nói với ông Môse đó là phải làm một cái lều đó, và làm theo đó là cái mô hình mà Chúa cho nên là chỉ cho ông Môse và cái lều này nó là cái sự mà hiện diện nó là cái dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa ở với con người và nếu mà con người mà có cái điều gì mà cần để mà bàn với Thiên Chúa thì đi ra cái lều này đó. và bây giờ đó là chúng ta cũng thấy đó là cũng vẫn còn cái sự hiện diện đó ở nơi nhà thờ đó là cái mà nó giống như là cái lều của Thiên Chúa cái nhà tạm như là chứng minh rằng đó là Thiên Chúa đang là ở giữa con người và đang là chờ đợi họ Đấy, cho nên nó không phải nó là cái mà làm hay là giáo hội tạo lên mà nó không có cái mục đích gì cả nhưng mà chúng ta thấy nó là cái hình ảnh mà lấy từ ở trong cựu ước trong cái sách xuất hành và cũng đó là ở trong tân ước à, vì Chúa nói đó là thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế và cái nơi đó là cái nơi ờ, mà ờ, chứa đựng cái bí cái bánh đây là tượng trưng cho cái bí tích thánh thể và cái đó nó nói lên đó là cái sự hiện hữu của Thiên Chúa ở với con người hay là cắm lều ở giữa con người để mà có thể sinh là lợi ích cho con người Thánh Gioan cũng nói về ngôi lời làm người rằng người đầy ân sủng và chân lý hay sự thật. Ừ. Ngài cũng nói về đó là tình yêu và sự trung thành. Đó là tình thương yêu nhân ái mà Thiên Chúa bày tỏ cho dân tộc Do Thái trong việc tuyển chọn họ và thiết lập giao ước với họ hơn nữa theo cách chú thích đây là midrash của người do thái về thánh vịnh chương 25 câu 10 là một trong nhiều đoàn của kiêu ước mà trong đó tình yêu và sự trung thành xuất hiện cùng nhau. Từ trước là những việc làm của tình yêu Thiên Chúa, trong khi đó từ thứ nhì là lệ luật. Hesed đó là nói về cái tình yêu và emet nó là cái sự trung thành và hai cái chữ này nữa là diễn tả về cái tình yêu của Thiên Chúa qua cái lề luật mà Chúa ban cho con người. Chúng ta nhớ là cái uh, quan niệm của người Do Thái đó, họ hiểu là cái lề luật là nó biểu tỏ cái tình yêu của Thiên Chúa cho họ Đấy, cho nên là sau khi mà bị đi lưu đày trở về thì họ hiểu là cái lề luật đó là quan trọng như thế nào bởi vì cái lề luật đó là nó biểu tỏ cái tình yêu của thiên chúa cho họ và biểu tỏ cái sự khôn ngoan của thiên chúa cho họ đó, và họ nhận ra đó là không có một cái luật nào trên thế gian này là khôn ngoan cho bằng luật của Thiên Chúa mà từ trước đến giờ đó là họ đó là đã quay lưng lại cho nên đó là không lạ gì chúng ta thấy sau khi mà đó là đi lưu đày trở về là các thầy tư tế là họ rất quan trọng đến cái cái lễ luật để dạy cho con người là bởi vì từ đó là họ biết cái cách sống và họ hiểu được cái tình yêu của Thiên Chúa hay là cái của người Do Thái. Nhưng đối với Thánh Gioan, Thiên Chúa đã được mặc khải cách hoàn toàn ở trong và nhờ con của Ngài là Đức Chúa Giêsu Kitô. Chị Thánh Gioan có nói đó là thời xưa nhiều lần và nhiều cách thì Thiên Chúa đã bày tỏ cái tình yêu của Ngài là những cái cách khác nhau nhưng mà đến cái thời sau hết này đó là cái thời của Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu đã bày tỏ cái tình yêu và cái sự trung tín của ngài qua Đức Chúa Giêsu Kitô là con của ngài có cái mặc khải nào mà quan trọng và rõ ràng hơn là cái mặc khải mà chính con của ngài đến để mà mặc khải cho con người cho nên là trong kiêu ước thì có thể là qua những cái lời của ngôn sứ dạ. qua tiên tri này qua tiên tri kia hay là qua đó là ông Môi-se qua đó là Chúa gửi những cái lời luật của Chúa nhưng mà làm sao mà bằng cái mà cái cách rồi sau cùng là Chúa gửi chính cái người con của Chúa mà chính Chúa đã nói đó mà hễ thấy người con đó là thấy cha và những cái gì người con nói đó là những cái mà cha muốn nói cho nên là cái ờ, sự khôn ngoan mà qua cái mặc khải của Chúa Giêsu mà khi ngài nhập thể à, dĩ nhiên là cái tân ước là bao giờ là nó cũng hoàn hảo hơn là những cái của cựu ước mà chúng ta nhớ đó là trước khi mà có thể mà đạt được đến cái sự hoàn hảo thì nó phải qua trải qua những cái mà người do thái là họ đã trải qua nó có hai cái mà chúng tôi muốn à, làm trước khi mà chúng ta đụng tới cái à, chương 17 bảy à, thì uh, chúng ta đọc cái chương đó trước đi đó, để mà khi mà cắt nghĩa đó thì chúng ta sẽ hiểu hơn. Nên chúng ta mở Gioan chương 17. đây là cái chương mà chúng ta sẽ đọc ở trong uh, tuần thánh và đó là những cái lời mà rất là cái mặt khải nó rất là tâm tình của Chúa Giêsu cho uh, các tông đồ và cũng là cho chúng ta ừ. thì uh, chúng tôi để cho uh, quý vị đọc cái chương 17 bây giờ nhưng mà trước khi mà chúng ta có thể đi vào trong cái chương 17 này là chúng ta sẽ phải đi qua cái chương từ 13 cho tới chương 16. Và chúng ta biết là theo cái cấu trúc của Phúc âm Gioan là ngoài cái lời mở đầu và cái kết thúc thì từ chương 2 cho tới cái chương 12 đó, đó là cái sứ vụ của Chúa Giêsu cho tất cả mọi người. Đấy, thì chúng ta nhớ là trong đó là 10, 12, 11 cái chương đó thì dành cho tất cả mọi người và Chúa rao giảng mặc khải cho tất cả. Nhưng mà bắt đầu từ chương 13 trở đi cho tới chương 17 đó là dành chỉ cho các tông đồ mà thôi. Cho nên là trước khi chúng ta đã là nghe những cái lời mà cầu nguyện của Chúa, đó là lời cầu nguyện của thầy tư tế để cho đó là các tông đồ của ngài. Thì chúng tôi muốn đó là quý vị về nhà và đọc từ chương 13 đến à, chương 16. Rồi sau đó chúng ta sẽ nói về chương 17 nhé. Yeah. Thì mời anh Ban đọc dùm chương 17 từ câu 1 cho đến hết. Dạ vâng. Lời cầu nguyện của Đức Giêsu nói thế xong, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện: Lạy Cha, giờ đã đến, xin Cha tôn vinh con Cha, để con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho người quyền trên mọi phàm nhân là để người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai cha đã ban cho người. Mà sự sống đời đời là họ nhận biết cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết đấng cha đã sai đến là Giêsu Kitô. Phần con, con đã tôn vinh cha ở dưới đất khi hoàn tất công trình cha đã giao cho con làm. Vậy, lạy cha, giờ đây xin cha tôn vinh con bên cha, xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên cha trước khi có thế gian. Những kẻ cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh cha. Họ thuộc về cha, cha đã ban họ cho con và họ đã tuân giữ lời cha. Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì cha ban cho con đều do bởi cha. Vì con đã ban cho họ lời mà cha đã ban cho con. Họ đã nhận những lời ấy Họ biết thật rằng con đã từ cha mà đến và họ đã tin là cha sai con. Con cầu nguyện cho họ, con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về cha. Tất cả những gì con có đều là của cha, tất cả những gì cha có đều là của con, và con được tôn vinh nơi họ. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ họ ở trong thế gian phần con con đến cùng cha lạy cha chí thánh xin gìn giữ các môn đệ trong danh cha mà cha đã ban cho con để họ nên một như chúng ta khi còn ở với họ con đã giữ gìn họ trong danh cha mà cha đã ban cho con con canh giữ và không một ai trong họ phải hư mất trừ đứa con hư hỏng để ứng nghiệm lời kinh thánh bây giờ con đến cùng cha và con nói những điều này lúc còn ở thế gian để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của cha và thế gian đã ghét họ vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian xin cha lấy sự thật mà thánh hiến họ lời cha là sự thật như cha đã sai con đến thế gian thì con cũng sai họ đến thế gian vì họ con xin thánh hiến chính mình con để nhờ sự thật họ cũng được thánh hiến con không chỉ cầu nguyện cho những người này nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con để tất cả nên một như cha ở trong con và con ở trong cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng cha đã sai con. Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở với, trong họ và cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lạy cha con muốn rằng con ở đâu thì những người cha đã ban cho con cũng ở đó với con để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà cha đã ban cho con. Vì cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy cha là đấng công chính, thế gian đã không biết cha, nhưng con, con biết cha. Và những người này đã biết là chính cha đã sai con con đã cho họ biết danh cha và sẽ còn cho họ biết nữa để tình cha đã yêu thương con ở trong họ và con cũng ở trong họ nữa. Cảm ơn anh. Dạ, không có chị. Thì chúng ta biết rằng đây nó là một cái lời cầu nguyện là như là cái lời cầu nguyện của thầy à, thượng tế cầu nguyện cho dân của mình và nếu mà chúng ta đọc đó, thì chúng ta nhớ rằng đó là nó có ba cái phần chính là trước tiên là Chúa Giêsu cầu nguyện cho chính mình Đấy là bởi vì chúng ta biết rằng sau cái ờ, chương 17 này là nó bắt đầu cái cuộc thương khó của Chúa Giêsu từ chương 18 cho đến chương 20 dạ. và Chúa Giêsu cầu nguyện cho một thành phần nữa đó là các môn đệ như chúng ta nói ờ, thì ờ, trong cái phần của giáo hội khi mà Chúa Giêsu quy tụ các môn đệ lại đó là cái mà ý của Thiên Chúa muốn để mà sau khi mà Chúa Giêsu về trời thì các ờ, môn đệ đó là sẽ thay Chúa làm những cái công việc mà chúng ta cũng đã cắt nghĩa rồi đó là của cái thầy tư tế làm để mà đại diện đó là giữa con người ờ, và dâng những cái lời cầu nguyện lên trên cho Thiên Chúa và nhất là hay là sư phụ đó mà rao giảng tin mừng để mà làm cho cái giáo hội đó mà Chúa đã thành lập à, để cho nó càng ngày càng lớn lên và cái thành phần thứ ba chúng ta đọc ở trong chương 17 bảy là cái thành phần mà Chúa bảo rằng con không cầu nguyện cho họ, nhưng mà con còn cầu nguyện cho những cái người mà qua họ mà họ tin vào con. Cho nên đó là cái cầu nguyện cho đó là cái ờ, cái thành phần khi tôi hiểu tương lai mà các ờ, tông đồ sẽ thu lượm được. Đó. đó là ba cái thành phần chính và mỗi cái mà cầu nguyện như thế vậy là chúng ta sẽ xét xem coi đó là Chúa cầu nguyện như thế vậy đó là có cái ý nghĩa gì Thì chúng ta sẽ dành đó là khoảng một cái thời gian tương đối để mà chúng ta hoàn thành đó là cái chương 17 này là cái lời cầu nguyện của Thiên Chúa Chúa Giêsu lên cho Chúa Cha thì chúng ta sẽ nói đến đó là ờ, sau khi mà chúng ta sẽ đọc đó là cùng với nhau hay là từ chương 13 cho đến chương ờ, ờ, uh, 16 đó là những cái mà Chúa Giêsu muốn đó là mặc khải cho các tông đồ đó, chứ không phải là mặc khải cho tất cả những dân ở ngoài thì quý vị chúng ta nhớ nhé là về nhà đọc từ chương 13 cho đến chương 16 và nếu mà có giờ đó thì chúng ta đọc trước nên là cái chương 17 ờ, cái sự phân tích là rất là nhiều người rất là nhiều các học giả đó là họ tập trung vào trong cái lời nguyện này à, bởi vì nó có nhiều những cái mà à, mặc khải của Chúa Giêsu cho các tông đồ. À, quý vị có thắc mắc gì không? Ờ, đi học thì để cái ly cà phê bên cạnh không thôi là ngủ gật lúc nào không biết đâu ngủ rồi cha à. cha bắt tụi con mưu hết mà thành thử ra chúng con mưu hết rồi à. à, bây giờ có muốn hỏi gì không có câu hỏi con có câu hỏi xin mời à, cái bài vừa rồi cha mới bỏ lên á, thì con không thấy ở trong cái nốt nha cha không có cho chúng con cái đấy trong nốt phải không cái bài của chương 17 á vâng lúc nãy cha mới chiếu lên đấy thì chúng con không tìm thấy trong cái nốt có lẽ là không có hỏi anh à, ba em ban có không vậy dạ có. con cũng không có luôn cha cha cha à, à, email cho con con gửi cho tất cả các anh chị ok tôi tôi sẽ email những cái yeah. Dạ. slide đó cho dạ, dạ vâng nó chúng ta kết thúc ở đây nhé. Dạ. Yeah. Như cha bà con và dạ. thánh thần. Amen. Amen. Thăng dành Đức Chúa Cha, Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã mất trước vô cùng và bây giờ có và đời đời chăm sóc cùng. Amen. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha Thiên Thiên Chúa toàn năng là cha bà con và thanh thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Tạ Chúng con cảm ơn cha. Cảm ơn cha. Chào hai sơ nha. Yeah, chào các anh chị. Các sơ chào các anh chị. Chào hai dạ, sơ tuần tới. Dạ. Chào sơ Lam. Dạ.